công thích thể hiện như bông lửa chùa Trai cần thân chỉ là phái chất không phải nữa. Chân dài quyến rũ bờ mông Chơi hết số mà em bước vào trong Đêm nay tập quẩy được